À, xin chào mọi người nhé hôm nay em à, xin hướng dẫn một cái cách đó là mình à, đọc à, mình đọc tiếng thành chữ viết ở trên máy tính ha à, như mọi người đã biết là ví dụ mỗi lần mà mình à, soạn thảo ở văn bản à, dài hoặc là mình à, hoặc là mình à, trả lời những cái tin nhắn cho khách hàng á thì mỗi lần nếu mà mình gõ ở trên máy tính á thì mình sẽ rất là lâu ha nó rất là lâu nếu mình muốn trả lời nhiều tin nhắn á, cùng một lần thì nó sẽ rất là phức tạp hôm nay em sẽ hướng dẫn một cách có nghĩa là mình à, nói và nó sẽ viết chữ ra ha. đọc à, đọc tiếng thành chữ viết ở trên máy tính ha cái này mình áp dụng trên máy tính bàn trên laptop được ha thì đầu tiên á, là mình à, mình vào à, Google ha mình à, mình sẽ gõ cái chữ này à, Google Docs đây Google Docs ha đó. sau đó mình tìm đến cái chữ cái chữ là dots.google.com là ở đây ha đó. sau khi mình vào cái trang đó thì mình bấm vào cái chỗ có cái dấu còng trống đây ha bấm vào đây đây là cửa sổ hoàn thảo văn bản giống như cửa sổ của guộc ha thì ở tại chỗ này mình vào cái mục công cụ mình bấm bấm là nhập liều bằng dòng nói đây thì ở đây ở đây thì mình sẽ đọc và nó sẽ tự viết cho mình ha bây giờ em sẽ thử thử nhá à. xin chào mọi người bên em là vi tỉnh văn cương hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng mình đọc tiếng và nó viết thành văn bản ở trên máy tính laptop cũng như máy tính để bàn lời đầu tiên em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh vi tính văn cường suốt thời gian qua và ủng hộ các sản phẩm mà vi tính văn cường đã bán em hy vọng em hy vọng những kiến thức em chia sẻ ở trên kênh Vi Tính Văn Cương sẽ giúp được nhiều người có thể à, làm được như đổi mật khẩu wifi ho hoặc là những kiến thức về máy tính à, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vi Tính Văn Cương nhé xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều đó ở đó là em ví dụ một đoàn là như vậy ha khi em nói như vậy thì nó sẽ viết ra chữ như vậy cho mình luôn thì tất nhiên cũng có một vài chữ nó nó không chính xác lắm là là do dùng nói của mình nhưng cái này mình có thể tự sửa được cái này mình rất là uh, hay mỗi lần mình à, trả lời văn bản cho khách hàng thì mình rất là ok hoặc là mình soạn thảo những cái văn bản mà uh, có nội dung dài á thì mình ngồi mà mình đánh thì rất là mệt ha thì cái này ở máy tính bàn và máy laptop mình có thể làm được nhé máy tính bàn thì nó phải phải mình mua thêm cái tay phone nữa ha thì em lúc này có bên kênh ờ, youtube vi tính văn cường của em nó có một em có giới thiệu về một cái tai tai nghe là tai nghe cắm bằng cổng USB này là cái này là cực kỳ tiện mình xài cho laptop hay xài cho máy bàn cũng được đây ha tai nghe cổng USB rất là ok ha thì đối với xài laptop thì có một số dòng laptop đời mới á, thì nó hỗ trợ ở micro có sẵn còn một số dòng thì nó không có sẵn thì mình mua tay phone này mình xài hoặc là đó hoặc là mình có thể sử dụng cái tay phone này cho máy tính bàn ha khi mình kết nối cái này mình kết nối trực tiếp qua cổng USB thì rất là ok sau đó mình nói qua cái mic của nó ha là mình có thể soạn thảo văn bản mình đưa vào công ty hoặc là mình làm ở đâu cũng được rất là tiền ha đỡ phải mỗi lần mình đánh nó rất là phức tạp thì mọi người có thể mua những cái tay phone như thế này ha mình thấy cũng rất là chất lượng bên em bán cũng rất là nhiều cái dòng này đó rồi ví dụ như sau nó vậy là xong rồi đó bây giờ mình muốn viết thì trong quá trình mình viết thì mình có thể mình mình chấm xuống hàng mình enter bình thường ha rồi mình có thể bấm mình viết tiếp ha họ bây đó. nếu mọi người có nhu cầu mua tai Nếu mọi người có nhu cầu mua tai phone, xin vào kênh YouTube Vi Tính Văn Cường. Ở đó em có bán dòng tai phone cổng USB rất là tiền lời cho máy tính bàn và cho máy tính laptop. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Đó, vậy là ok ha. <laughs> Để chia tắt này. À rồi thì à, em hy vọng là qua những cái chia sẻ của em thế này thì mọi người cũng có thể mình à, soạn thảo văn bản ở nhà rất là dễ dàng ha đỡ mất công mình đánh vừa đánh mỏi tay rất là mệt ha và đặc hoặc là những người anh chị nào mà bán hàng mà khi trả lời tin nhắn cho khách hàng á à, thì mình cực kỳ là tiền lời luôn nên là nhiều khi các anh chị thấy bên em là trả lời tin nhắn với khách là viết tiếng Việt có dấu đường hoàng như này rất là nhanh á là bởi vì đơn giản em chỉ đọc như thế này cho nó viết sau rồi em dán qua thôi nó rất là tiền lời ha nó rất là ok thì à, rất cảm ơn tất cả anh chị nhé à, à, trên kênh youtube của em thì nói chung là cũng có rất là nhiều cái cái video hướng dẫn về mọi thứ ha cả cái wifi đồ ha hoặc là những cái à, dây hd gì đồ đấy ha thì anh chị nào mà có nhu cầu thì qua ủng hộ em với nhá, đó cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người nha nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nhá.